tình yêu đó vẫn mãi còn in sâu trong lòng anh ngày em đến bên anh là khi xuân cùng vừa đến mình cùng sưởi ấm trong tâm hồn nhau hạnh phúc quên đi mùa đông bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca rồi em đã ra đi lặng lẽ khi thêm hẹn xa tình yêu đến trong tim mà nãy bỗng đã vụn tắt giờ em cắt bước ra đi về đâu còn nhớ những lời yêu thương mà ta trao nhau sưởi ấm con tim hôm nào này em nhớ hơn hoàn hồn buông xuống cô đơn vây quanh hồn tôi từng đêm thương nhớ thao thức suốt những cánh dài mùa xuân lại đến để lòng ta tình yêu đó vẫn mãi còn in sâu trong lòng ai ngày em đến bên anh là khi xuân cùng vừa đến mình cùng sưởi ấm trong tâm hồn nhau hạnh phúc quên đi mùa đông, bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca rồi em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè xa tình yêu đến thăm trong tim mà nãy bỗng đã buồn tan giờ em cắt bước xa đi về đâu còn nhớ những lời yêu thương mà ta trao nhau sưởi ấm con tim hôm nào lời em nhớ hơi giờ cuốn em đi xa rồi hoàn hồn buông xuống cô đơn vây quanh hồn tôi từng đêm thương nhớ thao thức suốt những cánh dài mùa xuân lại đến để lòng ta thấy cô đơn này em nhớ hơn gió cuốn em đi xa rồi hòn hồn buông xuống bay quanh cô đơn hồn tôi từng đêm thương nhớ thức suốt những cành dài mùa xuân lại đến để lòng ta mãi cô đơn mùa xuân lại đến để lòng ta Oh.